Xin chào các bạn Tiếp tục nói về các dòng máy xoay gập 360 độ Ở video ngày hôm nay Mình sẽ giới thiệu tới các bạn 3 mẫu laptop xoay gập 360 độ của hãng Lenovo Mà đã được người dùng ưa chuộng, yêu thích và hot nhất trên thị trường hiện nay Sau đây chúng ta cùng nhau bắt đầu nội dung chính của video nhé Chiếc máy đầu tiên mà mình muốn giới thiệu các bạn đó là chiếc laptop Yoga 520 Một chiếc máy có thiết kế trẻ trung, rất phù hợp với các bạn trẻ Đặc biệt các bạn học sinh, sinh viên với mức giá khá là hợp lý ở thời hiện tại khi nó có mức giá khoảng 14-15 triệu đồng Yoga 520 có màn hình cảm ứng 14 inch độ phân giải Full HD cho hiển thị hình ảnh sắc nét và chân thực Màn hình cảm ứng tốt giúp các thao tác bằng tay hay bằng bút cảm ứng đều rất chính xác Chúng ta có thể xoay gập chiếc máy này 360 độ một cách dễ dàng như thế này để trở thành một chiếc máy tính bảng vô cùng thuận tiện và dễ sử dụng. Máy trang bị đầy đủ các cổng kết nối như cổng kết nối USB 3.0, USB 2.0 giúp sao chép dữ liệu, một cổng kết nối HDMI giúp bạn chuyển đổi hình ảnh giá máy chiếu hoặc TV và tiếp theo là một cổng kết nối USB Type-C giúp các bạn sao chép dữ liệu một cách nhanh hơn. Bộ bàn phím có độ nảy tốt, kích thước các phím và khoảng cách phím chuẩn chọn ra gõ tốt và rất là thích tay. Yoga 520 sử dụng chip Intel Core i5 8250U, RAM 8GB, ở cứng SSD 256GB, cho hiệu năng ổn định, phù hợp với các công việc cơ bản, văn phòng, học tập hay giải trí. Pin 2 cell cho thời gian sử dụng khoảng 4 tiếng đồng hồ. Tiếp theo mình xin giới thiệu các bạn đó là chiếc Lenovo Flex 6 14 inch phiên bản 2018, một chiếc laptop xoay gập 360 độ cùng mức giá tầm trung có nặng vào khoảng 1,7 kg, chiều dày khoảng 2 cm. Một chiếc máy đủ tiêu chuẩn đạt khả năng tính di động cao ở phân khúc này. Máy được thiết kế với vỏ làm bằng nhựa và chỉ có logo Lenovo làm theo hướng khác biệt ở phần góc máy. Và điều đáng tiếc là máy này hơi bám vân tay. Mặt bàn phím của máy làm lớp kim loại còn cảm khá thoải mái khi tiếp xúc. Làm chiếc laptop xoay gập 360 độ, cho nên phần bản lề của máy được làm khá chắc chắn và phần giống với chiếc UOK cao cấp hơn của Lenovo. Lenovo Phone 6 14 inch phiên bản H18 được trang bị đầy đủ các cổng kết nối cơ bản như USB Type-C, USB chuẩn A hay cổng kết nối HDMI. Màn hình của dòng máy này là màn hình 14 inch có cảm ứng, độ phân giải Full HD cho hiển thị hình ảnh sắc nét và chân thực. Ngoài ra, nó được trang bị tấm nền IPS cho góc nhìn rộng. Bàn phím của máy cho cảm giác gõ ở mức khá, được thiết kế lõm xuống, cho cảm giác gõ rất chính xác khoảng cách rộng rãi vì không bàn phím số và vẫn được trang bị đèn nền rất dễ chịu cho khả năng thao tác trong bóng tối dễ dàng hơn. Sách bát của máy có kích thước vừa đủ cho giác mượt mà khi vuốt và dùng các cử chỉ đa điểm. Ở cạnh của máy, sở hữu một cảm biến vân tay cho phép mở khóa chỉ một nút chạm với độ phản hồi cực kỳ nhanh. Về cấu hình thì Lenovo Flex 6 có cấu hình là chip Intel Core i5 4 GB RAM 8 g ở cứng HD M2 256GB. Không điều hơi đáng tiếc là chúng ta không thể nâng cấp bộ nhớ RAM Tuy nhiên thì với cấu hình như vậy nó cũng khá ổn và phục vụ tốt các công việc văn phòng hay chỉ sửa ảnh như Photoshop chẳng hạn. Và chiếc máy cuối cùng mà mình muốn giới thiệu tới các bạn đó là chiếc Lenovo X1 Yoga Gen 3 một sản phẩm xoay gập 360 độ cao cấp nhất của hãng Lenovo. X1 Yoga Gen 3 được thiết kế với vỏ làm từ hợp kim nhôm cao cấp rất mềm và mịn. Nó có thể xoay gập 360 độ thành một chiếc máy tính bảng nhờ bộ bản lề vô cùng chắc chắn. Màn hình cảm ứng 14 inch cho cảm ứng đa điểm nhanh và chính xác ngay kể ở các mép của máy. Với tấm nền IPS, sức máy có góc nhìn rộng hơn. Nó có nhiều tùy chọn độ phân giải màn hình Full HD hoặc QHD và nóng độ sáng màn hình cao lên đến 300 nit. Đặc biệt, khi xoay 360 độ, bàn phím sẽ thụt vào trong và bị vô hiệu hóa, tránh được việc tì tay vào bàn phím, điều mà chưa hãng laptop nào làm được. Bút cảm ứng đi kèm giúp chúng ta nốt hay đánh dấu những gì mình thích lên màn hình. Với tập tiền khoảng 25-26 triệu đồng, các bạn có thể giữ cho mình một chiếc laptop doanh nhân cao cấp 2 trong 1 với cấu hình chip Intel Core i5 8250U, bộ nhớ RAM 8GB, ổ cứng D 256GB, phù hợp các công việc văn phòng hay các phần mềm nhẹ nhàng. Thời lượng pin lên đến 12 tiếng đồng hồ sử dụng liên tục và nó sạc rất nhanh. Các bạn có thể sạc lên đến 80% chỉ trong một tiếng đồng hồ. Và vừa rồi là ba mẫu laptop xoay gập 360 độ đang hot nhất và được nhiều người dùng ưa chuộng nhất của hãng Lenovo. Nếu là các bạn, các bạn sẽ chọn cho mình chiếc laptop nào? Hãy vui lòng để lại ý kiến của các bạn ở phía dưới phần comment nhé. Và video của mình ngày hôm nay xin phép được tạm dừng ở đây. Các bạn đừng quên nhấn like và subscribe để ủng kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.